Rồi cái đó thì à, đó là à, là, là, là dèo ha. Thì còn à, ví dụ như khi mà dèo ra đây à, cái cái những cái ngày mà mà mà mà khi mà chuẩn bị mà dèo ra là nước anh nếu mà nước ao dèo thay thì anh vẫn lấy ngoài ao sẵn sàng chính xác là đây cái ao sẵn sàng đã xa à. dèo là anh đây á dèo là hai tuần ừ. thì cái lúc mà xử lý ban đầu mình lấy cái, ao dèo lên cho trăm rưỡi khối đi ừ. thì mình đánh cái mình lấy vô canh canh chừng 300 khối ừ. để trong quá trình mình thay nè thay thì anh đây rồi mình bắt đầu mình ngày mình định là ngày thứ 16 mình sẽ ra phải không ừ. thì cái ngày thứ 10 là mình hết nước đi à, ờ, mình đã lo mình xử bên kia rồi ừ, ừ, để chi để mình cũng phải vệ sinh lại một cái dạ. rồi mình lại lại lấy nước từ kia song dạ. song đang xử trong này á, thì lại lấy nước từ cái ao sẵn sàng kia để thay thay cho ao dèo à, có nghĩa là ở đây là mình không có dùng cái có một số người thì họ làm là họ, họ sợ là vì cái môi trường hai bên nó không cân bằng lắm ừ. nên họ làm nước ở đây ừ. xong rồi là thay vào dèo cũng cũng cũng được luôn đúng không ba ngày như vậy xong rồi ra để là à, hai à, hai bên nó cân bằng hiểu rồi, hiểu hai cân bằng thì ra ngoài thì nó không có không phải thì khi mà ra ngoài này thì thì thì mình vẫn tiếp tục mình sẽ cho ăn tây ăn tây ăn à, tây và canh nhá à, bắt đầu là để nhá cũng như truyền thống à, để nhá thì nó vẫn như như như truyền thống là ảo đất cũng vậy ừ tại vì không ước lượng thì uh, bên anh thì um, giả sử mình cho ăn ví dụ như là cái ngày đấy mình ăn 5 kg trên cử đi dạ. mình ăn tay thì cũng lại ờ, lúc tôm mà thoát khỏi ao dèo rồi á ừ. xuống giai đoạn 2 thì ta cho ăn còn có 5 cử thôi ta uh, là đó là theo chỗ anh á ừ. năm cử thì từ ví dụ như 6 9 12 15 18 21 là 6 cử nhưng mà khi ta chia lại là không còn cái cử 21 nữa để chi để có thời gian trị quạt thì vẫn là ăn tây và ăn tây thì canh cũng canh giá canh giá thì anh canh bước đầu ban đầu á, thì cũng là ước lượng cả ta bỏ 15 gram trên ký mà giả sử nó tôm nó ăn mạnh à, nó sung thì ta tăng lên thử 20 gram trên ký à, mà nó hết nữa thì ta lập tức tăng thức ăn lên nhưng mà ở đây thì bao lâu thì anh mới bắt đầu anh vô máy à, vô máy thì anh khoảng anh nó, nó ừ, tôm mà cái bộ vụ nắng á nó lớn nhanh á thì nó khoảng từ 25 đến 27 ngày à, vô máy à, hay là về lúc đó là về số trụ mà số 3 hết số 3 số 3 thậm chí số 2 cũng quay máy được nhưng mà cái số 2 nó nó hơi bay ừ. mình nó hơi mình cũng nó, nó thất thoát hơi nhiều á ừ. nhưng mà à, thường chung là để lên cái về cái số 3 là à, là anh mấy là là là ngon nhất nó quay đồ nó đều à, số 3 là máy là vì bây giờ ví dụ như khi ra ngoài à, khi ra ngoài thì tôm nó sẽ bắt đầu một cái môi trường mới thì anh có cái lưu ý gì mà khi mà ra ngoài này mà vô cái môi trường mới không cái hay là nó vẫn xử lý ờ, theo cái chuẩn barem cái ờ, tới ờ, cái chuẩn cũng vẫn là cái dùng thuốc cái thuốc nó không khác ừ. cũng một cái thuốc đó lấy dùng từ nhỏ tới lớn ừ. cũng cái cách chăm nó không khác gì cả yeah. Dạ. à. nhưng mà ngoài này là là là là là ờ, vi sinh thì bao lâu mình ăn là? vi sinh thì à, ngày thứ 16 thì mới sang ra đúng không thì nước nó còn sạch còn đẹp thì phải thậm chí tại vì mới đánh ba à, ngày liền thì ngày thứ 17, 18, 19 thì mới dùng trở lại à, coi là ba ngày sau mới dùng lại cũng được lý do là mình đã làm cái công tác à, chuẩn, bị. chuẩn bị ban đầu ba ngày rồi à. rồi còn sau đấy cứ thế mà hai đến ba ngày ta phải phải dùng vi sinh thay nước chung vi sinh gì vừa rồi anh xài vi sinh vi sinh nhỏ thì ờ, tôm ờ, lúc nhỏ thì cứ chia bro ờ, cái bro new ra dùng ừ. bao lâu anh ở đây mình mình vẫn xài soi mát á hả? Soi mát soi mát rồi sau nhỏ tôm mà tôi tuổi tôm nó lớn nó qua được 40 ngày á thì ta đây hai cái cử ví dụ như là để chia ra hai lần dùng bồ new thì lần ba ta lại xen kẽ uh, soi mát Bao nhiêu lâu thì anh xài soi mát toàn bộ? à, tôm khoảng bao nhiêu ngày tuổi thì cái đoạn mà tôm đó sâu nó về cỡ khoảng 60 ngày á yeah. Dạ. thì dùng cái cái, cái, cái, cái gần như là không phải 100 trăm soi mát nhưng mà gần như nó phải từ 80 phần trăm cái soi mát ưu tiên cho soi mát Để định kỳ diệt khuẩn thì sao định kỳ diệt khuẩn thì nó trong cái âu bạc ờ, của anh thì dùng rất là diệt khuẩn cái tần suất á, rất là là nhanh ví dụ từ à, ờ, 3 đến 4 ngày là phải diệt khuẩn rồi 3 ngày diệt khuẩn ở đây thì, thì diệt khuẩn là ví dụ như lúc nào thì anh xài BKC giả sử đây à, xuống ngày thứ 16 thì anh vẫn là ưu tiên dùng cái video clear à. à. rồi cái cái à, hơi ga của mình ga. nhưng mà tôm khi mà khi anh thấy nó, nó, nó cái, cái, cái, cái, cái, sức khỏe nó tốt mà nó sau khoảng 30 ngày rồi thì anh chỉ chỉ xen kẽ BKC BKC Gold là dùng cái loại nó nó nó, nó, nó mạnh chút là Sài Gòn thì cái lúc tôm tuổi tôm nó mới có một tháng tuổi nên ta cũng không dùng nhiều ở đây cái liều của anh dùng thực là 0,7 à, ờ, bi nghĩa là 0,7 ờ, lít cho 1 ngàn khối 0,7 thì ờ, cái cái cái đó là về về về về về xử lý môi trường lúc đó thì một ngày anh xi phong mấy lần vẫn cứ hai lần à. À. trên cứ sau cửa sáng là xi phong sau cửa sáng xi phong cái vụ này mấy cái vụ mà bình thường thì như anh thì anh vẫn vẫn quan điểm là là là, là giai đoạn mà từ à, từ từ từ bốn mươi mấy 50 ngày trở lên là từ cái lúc mà khoảng cử sáng cho tới khoảng trưa là anh vẫn giữ cái cái quan điểm là mình cho ăn hơi dư tí đúng không? À, à anh cứ vẫn à, thực tế anh để cứ vẫn giữ là từ sáng cho tới trưa. Như em nói là nó có dư một chút cũng được. Yeah dạ mình vụ nào mà mà vì cái chuyện dư đó mà nó làm cho cái tảo của anh nó nó, nó, nó đậm lên dữ không đậm anh nói đậm thì có nhưng mà cái ao bạc á, của mình á, thì mình thay nước nó đậm thì uh, điều chỉnh nó dễ à, nó tại vì ngày nào cũng thay nước lẽ ra là tôm bình thường ổn hết ta thay có 30 trăm nước đi đó ừ. ờ, là, hai 20 đến ba trăm là tôm rất là màu nó đẹp rồi màu trà rồi ta đâu có thay nhiều nhưng mà khi nó vướng như em nói là cái tảo rồi nó dày nó xanh thì ta lập tức thay lên 50% liền dạ. ừ. sáng đây ta rút uh, ta cho thiệt lâu ra à, rồi ta lại chăm vô rồi ta kết hợp ta diệt khuẩn ta bón vi sinh nữa thì vài ngày nó lại trở lại trở lại dạ. nó, nó, nó nước mà, đẹp lại nhưng mà ở đây mình có quan điểm là mình à, ví dụ tảo dài quá thì mình à, chuyển vi sinh sang mình đánh buổi tối khuya được không được được cũng cũng nên Để cho nó... cũng không không không không phải đánh ờ, anh thì không bao giờ đánh nửa đêm nhưng mà ví dụ à, có thể đánh ban ngày à, bản thân á cũng được nhưng mà đánh ờ, cứ sáu bảy giờ, giờ tối lại đánh cũng được cái góp phần cho cái ngoài cái vi sinh cái nhưng mà cái yếu tố thay nước nó cực kỳ quan trọng à, tại vì cái chính vì vậy nên cái ao bạc cái, cái lượng nước phải nhiều để ta kịp thời ta thay nếu nói gì nói chứ công bằng mà không thay nước giả sử mà có dùng bất cứ cái gì mà kêu toàn bộ tôi cũng thay miếng nước nào cũng hơi bị khó ở đây là là tới uh, bao nhiêu ngày thì cái lượng calorie mina sẵn sàng đó anh anh đánh có cái liều thiên giảm lại tí à thì uh, bản thân của anh á, thì anh phải sau 75 ngày à còn cái mức nó đạt đến lợi nhuận cho anh chắc chắn rồi à. anh phải giảm là nó mới là mới mới giảm à có thể là giảm xuống còn 30 bi à, tại tôm đã lớn rồi ừ. nó hơi có vẻ uh, sức đề kháng vân vân hoặc là nói đúng không là là cái cái cái lợi nhuận nó có rồi thì ta có giảm thì nó có rủi ro thì ta không có lời bao nhiêu ngày thì anh sang qua bên kia à thì à, giả sử đây ờ, xuống ngày thứ 16 à, ờ, thì ta khoảng 3 tuần nữa à, 3 tuần nó ở cái gao này thì 3 tuần đến 4 tuần được hết nhưng mà cái, cái để cho dễ nói thì thì từ 3 đến 4 tuần ở trên cao này thì ta sẽ sang ra lúc đó bên này mà thêm 3 tuần nữa thì tôm nó cỡ nhiêu con à tôm 3 tuần ví dụ kia là hai tuần là 5 tuần năm năm năm bảy ba năm thì là trung bình nếu mà cái cái vụ mà trung bình của đàn tôm thì nó cũng vụ một thì nó có thể là dưới 400 con mà mấy ngày là dưới 400 con thậm chí nó ba trăm rưỡi con cũng có ừ. còn vụ vụ hai vụ ba thì nó là nhỏ hơn nó 500 con 600 con mình có cái lưu ý gì mà khi mà trong cái giai đoạn mà từ 36 40 ngày mà sang qua bên kia có lưu ý gì bên đó để cho khi sang qua bên kia bên kia nó cũng ăn liền cũng uh, lặp đi lặp lại lưu ý nhắc nhắc nhắc lại thôi không khác cũng không khác như giai đoạn một không khác đâu giờ cũng chuẩn bị cũng tiến hành gây màu chính là vệ sinh gây màu bằng khoáng à, thì khoáng không đánh à, bình thường mình đánh 2 đến 3 kg ờ, định kỳ trong ao nuôi giai đoạn 1 mình đánh 2 đến 3 kg rau nguyên trên một ao vậy nhưng mà 3 ngày chuẩn bị sang tôm ta đánh 5 kg à, Probenil hoặc là soi mát soi mát thì cũng đánh cả gói luôn để công tác làm gây màu cho nó màu mỡ cho nó Đ đấy là đánh bên ao ờ, ao chuẩn bị sang đâu ao sang cũng đánh kiền à. ừ. rồi khi giai đoạn mà bốn mấy năm à, giai đoạn mà bốn chục ngày nó lên là trong này quạt lúc nào cũng chạy full hết à... buổi, buổi sáng tới trưa là là, là... À, buổi sáng tới trưa thì chạy hai tay thôi còn tối là full hết hai, tay, hai tay nhưng mà oxy thì lúc nào cũng full oxy thì Ờ, trong cái thiết kế ao mình ờ, ờ, mình đã đặt cho nó là cái, cái 200 vĩ trở lên rồi minh của cái ao này 200 vĩ thì cái oxy mình có cũng có đo chứ nhưng mà đo rồi là nó ổn hết bao giờ nó cũng trên 5 chấm đo vào chiều tối đo sáng sớm mình cũng đã đo hết rồi thì thì trong trong quá trình mà mà mà mình mình, mình làm ao này thì thường ví dụ tiền điện trong ao của mình là phun hết từ bơm nước cho tới ai luôn thì một tháng nó cỡ nhiêu tiền cái, cái khu này thì ờ, nó có hai ao á để phục vụ hai ao này một tháng nó trung bình nó có 10 triệu, triệu tiền điện à 10 triệu tiền điện 10 ờ, đến 12 triệu đi là là 12 triệu là lúc nào cũng phun chạy phun ừ. luôn đó nhưng mà lưu ý ờ, là cái tiền điện trong ao á nó không thể lãng phí tiền điện trả càng nhiều á là tôm càng lớn ừ. thì đúng rồi à. ý là mình nói vậy để mình mình có cái ước lượng đúng không ví dụ như đi khi mình mình có cái chia sẻ vài với với lại bà con mình thì thì mình cũng ước lượng cái đó ừ. để thứ nhất là em nghĩ là nó còn liên quan tới cái công suất của các cái máy nó chạy cho nó ổn nè ừ. ví dụ ở đây là anh xài oxy là anh xài cái AT85 đúng không ừ. đó AT85 là một một đầu như vậy là anh chạy cho một, một ao à, hai ao một nhưng mà đều cái cái, cái giữa là 85 chạy cho hai ao nhưng mà hai để cho si cua á hoặc là nôm na đây nó chạy quá nó chạy em bốn nó cũng mệt à, thì phải có hai cái đầu 60 để hai bên nữa là một đầu bên này là xài chuyên cho chuyên cho này thôi và bên dèo nữa chứ à dèo rồi có mấy ngày mà đúng rồi rồi đó còn cái cái cái mùa mùa mùa mùa nghịch này này cái chuyện mà mà môi trường mình cần cái lưu ý quan trọng thì mình cần lưu ý gì cái môi trường thì cái độ mặn này uh, nó, nó khi nó lạc quá thì mình nếu mà ai có cây nước khoan hay càng tốt à. còn không có cây khoan là buộc phải đánh muối cái thực tế của cái khu anh hai khu thì đều vụ nghịch là đều đánh muối hết vì một ngày này đánh 200 kg 4 bao một ao một ao ngày nào cũng đánh ngày nào cũng đánh hết có nghĩa là nó để đánh cho nó giữ tôm vỏ đồ nó cứng cáp đồ bạn nó lạc quá thì mình đánh nó mới giữ kìm đồ được à đó là cái cái thứ nhất cái thứ hai nữa là với cái cái đánh muối đó thì mình mình mình mình cũng như những vụ trước là cái đồ kiềm là mình cân thoải mái đúng không ừ. mình cân nó lên được đúng không lên lên đánh như, như à, đồ kiềm đây thì một lần anh đánh à, để mà, mà ổn định đồ kiềm thì bao nhiêu ký chẳng đánh mà cái anh cây của mình á mình đánh cao nó lập tức lên liền à mình đánh ví dụ nó đang đo 80 đi ừ. mình đánh 10 à, ký là đã đo lên 90 trăm liền mà nếu ngày sau nó còn 90 là ta làm tiếp 10 kg nữa hoặc là bao mình chia hai nhưng có bây giờ đánh cái cái cái anh ke đó mà nó bị giới hạn về cái độ kiềm không hay là anh lên thấy nó cỡ trăm là anh ngưng thôi có nghĩa là cái cái độ mặn nó lạc thế này á thì là trăm là đã ổn lắm rồi à, lên nữa là cũng khó lên nữa nó phí chứ nào có lên nữa được nó đội cái chi phí lên à, tổng thể cuối cùng như mình xác định là nó 120 thì bao lâu là mình lại bổ sung lại kiềm thì à, mình cũng đo nhưng mà thường cái cái cái, cái cái cái vụ đặc biệt cái vụ này á, là em mà để ba ngày em đánh là đã tục rồi chứ em đang đo bằng chứng thực tế luôn nên cái mình để ý cái làm việc mình dùng lên trăm hai đây rồi mà hai ngày sau ngày thứ ba phải lo đánh đi cái mùa nước ngọt này thì anh có khuyến cáo ở ph nào cho cho bà con mình khuyến cáo thì không khuyến cáo à, không không cái ngưỡng nhưng mà ờ, thấy của, mình đi, của, mình đi. của của anh thấy thì nó cũng nằm chuẩn hết rồi ph nó cứ toàn là chưa bao giờ nó quá mà 8.5 hết nó nằm ở khung từ 79, 80, 81, 82 trở lại thôi sau cái mùa mưa lại rõ ràng nước mưa nó xuống mà nó mưa nhiều cuối mùa nè thì cái pH nó gần như không không không phải can thiệp bằng như cái vụ vụ một vụ một thì pH có khi nó, nó lên tới chín cấm phải can thiệp bằng mặt đường mặt đồ còn cái vụ vụ hai vụ ba là nó lại lạc nó lại pH mình ổn lắm trong ao này anh có đánh vôi trong ao thì gần như ít lắm gần như không có mà vôi thì anh hay xài vôi gì? À, vôi thì cái cái vôi của Tân Anh Hưng là, là lúc mà cải tạo lúc mà phơi đất phơi đồ á lúc mà cứ hết vụ như bây giờ hết vụ đó đi á thì anh tạc còn mà uh, chuẩn bị săn tôm rồi thì anh tạc cái hot ta ừ. rửa nè rửa bạc á rửa đi rồi ta tạc cho hai bao hot ta ta rải không không có nước vậy đó anh vệ sinh xong sạch rồi xịt rửa này xịt rửa sạch hết đã rồi tạt vô cái đó có, có, có làm cái cái cái động tác gì không là xịt rửa bằng nước thôi xịt rửa bằng nước nước của ao nước sạch đó thôi xịt à. cho nó ra rồi để vừa vừa xịt có là trà rửa tay trà sạch hết rồi lại tạt vô lên tạt vô đó là hòa với nước sẵn rồi không chả rồi đem cái, cái lấy cái ca nhựa ra tạt à, tạt khô tạt khô tạt rải à, tạt hai bao thôi tạt hai bao được tạt rồi xong rồi cái là có thể chiều lấy hạt, bây giờ ta tạt nè sáng ta tạt chiều ta đưa nước vô hạt lại mai ta lấy nước vô còn còn ví dụ như là mấy cái dây oxy này kia sau một vụ nuôi là nó hay bị đóng nó dính tùm lum thì anh hay vệ sinh nó bằng cách gì là tốt nhất ờ, cái dây oxy thì cũng có cách vệ sinh thủ công thôi cũng xuống à, hết tôm thì kéo lên nó dễ rồi còn trong quá trình tôm thì cũng xuống lấy bằng cái cái cái, cái cái lưới mùng đó mỗi em ờ, nhân công đó nó có cái dẻ đó xuống nó chùi thôi nó vuốt chùi thôi chứ không có xịt diệt khuẩn hay là không có ngâm à, oxy già một số người họ ngâm oxy à, già kỹ không là anh không ngâm anh, anh đi làm vậy xong phơi khô là xong rồi phơi khô anh cứ để à. không đấy là họ kỹ vậy cũng tốt đó à, có những nhưng mà anh không làm ở à, cái đây cái ống oxy thì bao lâu anh thay lần à, nó ờ, nó không không bao giờ nó hư đồng bộ ừ. trong quá trình nuôi nó hư thì mình thay cái tuổi thọ cái tuổi thọ cỡ cỡ bao lâu cái đây thì cái ống aerotip đó cái ống aerotip thì nó cả ờ, ờ, khu này cả năm rồi cũng chưa thấy hư gì bình thường còn cho ăn thì anh trộn à, à thí dụ như khi mà ăn mấy cũng là cũng cũng hiểu là bốn cử đi cử đầu tiên á là điều trị cử sớm nhất ừ. giả sử tôm ra nuôi ra thương phẩm rồi thì bốn bốn ăn ờ, mấy mực kệ vẫn là nói bốn cử hiểu thì cứ đổ một lần bao thì gọi là ăn cử ăn bốn bao mà ví dụ là cứ bốn cử thì cử đầu tiên là điều trị cử thứ hai là anh sẽ uh, dùng aquamet Brogot thì cử thứ ba anh đổi qua là đang nói tôm nhỏ một chút thì uh, giai đoạn tôm nhỏ hơn uh, dưới 30 ngày thì anh chưa chưa anh chưa cho ăn Canvota cái cử thứ hai cử thứ ba thì cho anh uh, anh quan tâm tới axit hữu cơ brochure beta rogon của mình và cái uh, khoáng hữu cơ quick yeah. à, thì cử thứ tư thì anh lập lại cái điều trị thì ở đây bên bên bên, bên khách hàng của của bên thằng Vương thì cái cái canh mình ăn từ nhỏ mấy cái tôm mà nó hơi lò sòi tí hoặc là tôm mà nó hơi yếu hoặc là cái khả năng hấp thu nó kém á mình vẫn cứ trang phan phô luôn ăn bình thường à, anh ăn canh anh cũng trang bình thường nhưng mà lý do là nó uh, tôm nhỏ thì anh ưu tiên cho cái anh thay tăng chất đề kháng ừ. đó, chứ rồi còn Đúng ờ, thì ý em nói là có những cái trường hợp thì cái cái tôm nó nó không cái cái màu tôm nó không được mượt này à, ca motor không được mướn này rồi à, ví dụ như là nó hơi lòi xòi gì đó thì mình vẫn chăm canh phụ ta vô đánh bình thường đúng không à, tốt được hết tại vì họ một số người họ sẽ sợ là à, cái giai đoạn đó mà cứ kích vô tăng trọng là nó sẽ bể gan mà cái đó là cái ai cũng sợ là đúng nhưng mà với cái căn phụ ta thì em nghĩ nó không sao với lại cái đó mình công ty mình cũng làm quá trời là không không không, không, không sợ <laughs> thì anh cũng cũng ờ, cũng vậy đó anh anh cũng không sợ anh là anh anh tới thu thôi không có ngưng kêu là ăn 10 ngày như đó nhưng y cái nắm bắt những thị trường người ta sợ những cái nó làm dạ, cho dạ. Ờ, các cái cái, cái, cái, cái, cái sản phẩm khác thì cứ nói ăn trước bao nhiêu ngày thu hoạch á dạ. còn mình ăn ăn ăn ăn ăn hoài thôi trong ngưng ừ, ăn rồi đó là những cái về về về, về, về ăn rồi còn anh cho em ba cái điều mà anh anh anh anh anh, anh thấy mà mà quan trọng nhất trong cái vụ mà nước ngọt này ba cái mà quan trọng nhất mà người mọi người cần lưu ý thì anh theo anh ba cái đó là thì ba ờ, yếu tố nha, ba yếu tố quan trọng nhất cho cái khu vực của mình thôi thì cái độ mạnh cái, cái thứ nhất là làm cái yếu tố nếu về vẫn là cái độ mạnh can thiệp thứ nhất là độ mạnh buộc cái can thiệp nước nước ngầm cũng là can thiệp đúng không à, về độ mạnh à. theo anh cái thứ hai là gì thì cũng vẫn là lọc đi lại chăm sóc thôi chứ cũng là cái ngừa cũng cái phát đồ là anh ngừa đến mức tối đa thôi chứ không ừ. cái dinh dưỡng và cái điều trị tối đa ngừa tối đa cái dinh dưỡng ở đây là nhỏ thì mình sẽ tập trung vào điều trị và tăng sức đề kháng à, tăng sức đề kháng lớn thì mình sẽ đưa vào thêm các khoáng chất cũng như là vitamin đúng ừ. không rồi một cái nữa theo anh cái nó quan trọng cái quan trọng là trở lại là thực tế yếu tố con người thôi cho biết nói nữa à, yếu tố con người cái người nào ở quản lý cái trực tiếp với ừ, Vương Anh sống nó cực kỳ quan trọng trong cái, cái nuôi à. họ những cái diễn biến bất lợi vậy là họ, là, là họ, thấy họ báo liền thì mình kịp thời mình xử lý rồi à, rất cảm ơn anh Tào <laughs> chia sẻ ờ, thẳng thắn thực tế về ờ, về về về, về cái, cái cái cái cái cách mình nuôi cái quy trình mình nuôi ít ra là tại khu vực uh, Sóc Trăng